Hai, hôm nay ông anh vua lì đòn Adam đi du lịch đâu mà lên đồ bảnh bao thế nhỉ? Nhìn anh mặc bộ đồ vest thì cách hẳn những ngày phong trần đi thử thách cho các loại động vật cắn, giống như anh đang đi du lịch ở biệt thự vừa nãy. Ồ mà sao anh lại sắn quần lên thế, lại bước ra vườn cỏ đứng chơi vậy? Ồ không anh đang đứng vào ổ kiến lửa các bạn ạ. Kiến lửa là tên gọi chỉ chung cho nhiều loài kiến trong chi kiến Soleanossi, điển hình là loài kiến lửa đỏ, Kiến lửa là những con kiến nhỏ đầu và thân có màu đồng hoặc nâu, bụng màu tối hơn. Thì ra hôm nay tranh thủ thời gian đi du lịch xả stress nên tiếp tục thực hiện thử thách cho nguyên một ổ kiến lửa cắn. Đúng là anh vua lì đòn mà, đi chơi cũng không quên nhiệm vụ. Sau 30 giây đứng vào ổ kiến lửa, đàn kiến bắt đầu leo lên chân thực hiện những cú đốt. Hết chịu nổi anh bước ra khỏi ổ kiến, anh tiếp tục còng người lên để chịu đựng cho những con kiến lửa cắn. Chua cho mẹ ơi, đau quá, anh nhún nhảy theo nhịp cắn của đàn kiến. Sau 15 giây chịu hết nổi anh dùng cái chổi nhỏ quét những con kiến ra khỏi chân. Nhìn chân anh ấy kìa các bạn, chỉ chít vết cắn của kiến, anh xoa xoa cho đỡ đau, các vết cắn đang phồng lên. Anh lấy bình nước đá đã chuẩn bị sẵn, nước đá làm mát sẽ làm dịu những vết cắn, anh từ từ đổ lên chân, xong lấy khăn lau khô. Anh giải thích tuy kiến cắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó gây dễ cảm nhận nhất đó chính là ngứa. Bạn sẽ cảm thấy ngứa rát sau khi bị kiến lửa cắn, sau đó vết cắn sẽ sưng đỏ và đau rát, để một thời gian có thể sẽ có cả mụn mủ. Để so sánh xem kiến và bọ cạp con nào cắn đau hơn anh lại đi tìm con bọ cạp để trực tiếp mình cảm nhận so sánh. Bọ cạp là động vật không xương sống, tám chân thuộc lớp Arachnida. động vật hình nhện bọ cạp được đặc trưng bởi một chiếc đuôi có móc độc. Ngoài loài Hemicopium leptuzu có nọc độc hại tế bào, tất cả các loài bọ cạp khác đều có độc làm hủy thần kinh, bọ cạp dùng nọc độc của nó để giết hoặc làm tê liệt con mồi. Anh bạn gắp con bọ cạp để lên cánh tay anh nhưng nó lại rớt xuống, anh bạn gắp con bọ cạp lại và đặt lên tay anh vua lì đòn. Anh vua lì đòn dùng một tay giữ chặt phần đầu của con bọ cạp trên cánh tay mình để cái đuôi cho nó đớt. Nhìn cái đuôi nó kìa, nó vừa đốt vừa lúc lắc, khiến anh vua lì đòn của chúng ta đau đớn, mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố chịu đựng. Có lẽ lọc độc của con bọ cạp không thể làm khó anh vua lì đòn của chúng ta, ông bác sĩ vào kiểm tra về cấn sơ qua và bảo không sao. Đấy các bạn ạ, à, để biết cảm giác đau đớn của từng loài anh lại phải đem bản thân mình ra để thí nghiệm. Có lẽ chúng ta đều đã từng trải qua bị hai loại côn trùng này cắn rồi đúng không? Vậy các bạn hãy comment cho mình biết con nào đốt đau hơn nhé, riêng mình thì bọ cạp nó đau bốn hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.